quý vị và các bạn Sau đây là tin tức theo cảnh vật Phố khuya Không khí đường phố của trung tâm Sài Gòn Phố khuya Nhiều đèn nấy ông Đèn tím thêm đèn xanh Cánh vật nhớ nhung Phố khuya nhiều người hoang mang không biết rồi sau này kế hoạch gì để sống mây xanh tỏa sáng Sài Gòn cho tôi một chút hy vọng để rồi ngày cầu mong đại dịch quá mau vẫn còn mưu sinh nhớ ngày kia khi chúng mình đi ăn tô cháo lòng thơm ngon đêm đi ăn khu phố xa Sài Gòn Có một kinh tế đêm Người dân đi xa vắng về hương Nơi khắp chốn neo đường Được kinh danh tấp ngập Cũng là vì kiếm tiền mũ xanh cho kiếp người phố khuya nhiều tim cầu xin gian cách mấy tầng qua nhiều điều khó khăn ô khuyên nhiều người suy tư đông suốt mấy tháng rồi lỗ tiền ren khủng khiếp chỉ mong được hỗ trợ liền cho dân được chút ít tiền để người còn tiền shopping được mua lương khô và phòng dịch mai sau vâng cảm ơn các bạn quý vị đã quan tâm theo dõi chúc mong quý vị các bạn luôn mạnh khỏe may mắn thành công trong cuộc sống và hẹn gặp lại mai sau chương trình tin tức kế tiếp